Hãy subscribe cho kênh ấy quê nhà dấu thiêng cô đi để một tòa nhà ngôi cao kia chiều chiều khi gió thổi yêu yêu ấy về về khi trăng thanh gió mát lúc canh khuyên cô án hàng ngày nào là kẻ bắt người ờ, nam ờ, ấy áo được vậy về nền cô vong hai ai ơi tôi lại thường mi non trắng đi ai à, tiến nổ rừng non trắng đi giữ tiến rừng thời đường non trắng kiến dưng lắm dâm mồ thân nguyện cô chứng tâm cho lòng thành để hoa bông